Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của VT88. Nói về thương hiệu laptop Dell, chắc hẳn các bạn đã không còn quá xa lạ với thương hiệu laptop này. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người phân vân và không biết được rằng laptop này có xuất xứ từ đâu, chất lượng của nó có bền và tốt không. Và nhiều người cũng không phân biệt được rằng laptop Dell có những dòng máy nào phù hợp với công việc nào để các bạn lựa chọn cho mình những chiếc máy phù hợp à, Và hôm nay ở video này mình sẽ nói chung về dòng thương hiệu Lotte cũng như nói cụ thể về các dòng máy của hãng này để các bạn có những sự lựa chọn phù hợp cho mình, cho công việc của mình. À, ờ, Lotte là thương hiệu của Mỹ được sản xuất năm 1984 tại Texas, Hoa Kỳ với rất nhiều các sản phẩm khác nhau đáp ứng các nhu cầu từ bình dân đến cao cấp phục vụ đầy đủ các công việc của các bạn từ các công việc học tập cho các bạn học sinh sinh viên hay là công việc văn phòng và cao cấp nữa là các công việc ờ, thiết kế đồ họa chuyên nghiệp và kể cả các bạn đam mê chơi game là các bạn game thủ chuyên nghiệp thì laptop Dell cũng có các dòng máy sản phẩm dành riêng cho các bạn chất lượng và độ bền của laptop Dell được đánh giá thuộc dạng tốt trên thị trường laptop tuy nhiên thì giá thành của nó hơi cao một chút so với các thương hiệu khác uh, laptop Dell thì có phương thức sản xuất không giống như các hãng laptop khác mà nó theo kiểu phương thức của các nhà máy các thương hiệu của Mỹ nó giống như kiểu của iPhone hay là hãng máy bay Boeing họ không làm trực tiếp từ A đến Z sản phẩm của mình mà họ chuyên thiết kế theo yêu cầu của mình và đặt hàng các đơn vị bên ngoài các công ty ngoài sản xuất theo yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn của mình và ở thị trường ờ, Đông Nam Á thì nhà máy của Dell được đặt tại Trung Quốc. À, thế nên giải thích tại làm sao trên máy của các bạn hay có dòng chữ Made in China. Và điều này cũng làm một số bạn khá là phân vân về chất lượng cũng như độ bền của uh, dòng máy này. Tuy nhiên thì mình đảm bảo và khẳng định các bạn rằng mặc dù được sản xuất tại Trung Quốc nhưng uh, những chiếc máy này vẫn là theo tiêu chuẩn của Dell và theo chế độ bảo hành và hậu mãi của Dell nên các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng sử dụng sản phẩm. Thương hiệu laptop Dell có nhiều dòng máy, nhiều dòng sản phẩm khác nhau để phục vụ các đối tượng khách hàng và các nhu cầu công việc khác nhau. À, dòng máy đầu tiên đó là dòng máy Dell Experience là một dòng máy tầm trung phục vụ các nhu cầu uh, thiết yếu thường ngày như là các công việc uh, học tập dành cho các bạn học sinh sinh viên hay các bạn làm công việc văn phòng hoặc giải trí đơn thuần như là xem phim nghe nhạc. Và ở đây mình có chiếc Dell Experience 3558 nó là một thiết kế đặc trưng của dòng Dell Experience với một thiết kế làm từ vỏ nhựa uh, khá chắc chắn và vuông vắn. Bộ bàn phím là bộ bàn phím nổi kèm theo bộ phím số bên phải rất là thuận tiện cho việc nhập dữ liệu. Nó cấu hình của nó thì chủ yếu là phù hợp ờ, với các bạn làm ờ, văn phòng hay các bạn học sinh sinh viên. Đấy, nói chung là công việc nhẹ nhàng đơn thuần thôi. Và một dòng máy tiếp theo nữa, dòng máy thứ hai đó là dòng máy Dell Vocho Dell Vocho có thể nói là một là dòng máy cao cấp hơn của dòng Dell Experience khi cấu hình của đó à, cũng là phù hợp với các bạn là học sinh sinh viên hay các bạn làm công việc văn phòng và giải trí thông thường uh, thiết kế của nó cũng khá là giống tuy nhiên một điểm nâng cấp đặc biệt của nó đó là vỏ được thiết kế chắc chắn hơn bền bỉ hơn khi được làm từ vỏ kim loại giúp máy có độ bền cao hơn. Dòng máy thứ ba của Dell đó là dòng máy Dell Latitude. Đây là dòng máy văn phòng uh, cao cấp dành cho các doanh nhân với thiết kế gọn gàng, đẹp và bắt mắt. Ở đây mình có chiếc uh, Dell Latitude 7480 với màn hình 14 inch, độ phân giải là Full HD. Ngoài ra nó còn có bộ bàn phím được làm từ chất liệu rất là cao cho độ bền tốt và ngoài ra máy này còn có thời lượng pin dùng rất là lâu nên rất phù hợp với các bạn làm công việc văn phòng và hay cần phải di chuyển nhiều. Một dòng máy tiếp theo nữa mà mình giới thiệu với các bạn đó là dòng máy Dell XPS. Nói với dòng Dell XPS này thì nó là dòng máy doanh nhân cao cấp nhất của Dell. Có lẽ những gì mà tinh túy nhất của Dell thì đã dành cho chiếc máy này. Và mình đã có rất nhiều video giới thiệu về dòng máy này. Nó được uh, sản xuất từ hợp kim nhôm cao cấp cùng với được ờ, thiết kế theo công nghệ ờ, khác CNC cho nên các đường ờ, nét của nó hết sức là tinh tế và đẹp mắt ngoài ra thì màn hình của nó các bạn thể thấy là màn hình phun viền cho nên là cho máy có kích thước rất là nhỏ gọn thời lượng pin của máy bền lâu dùng được thời gian dài nên phù hợp với các bạn làm công việc văn phòng hay di chuyển tuy nhiên thì giá máy của dòng máy này thì khá là cao cho nên là phù hợp với các bạn là đã đi làm hoặc doanh nhân có điều kiện một dòng máy tiếp theo của Dell phục vụ cho các bạn làm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp đó là dòng Dell Precision một dòng máy có cấu hình rất là cao kèm theo những card đồ họa rời chuyên ờ, dành cho các công việc thiết kế à, hiện nay trên thị trường phổ biến của dòng Precision đó là M4800 Dell Precision M6600 hay là các dòng 5510, 5520 hoặc là cao cấp nhất là 5530 mà mình đang cầm ở đây Ngoài ra còn có dòng 17 inch đó là dòng Dell Precision 7710, 7720 và mới nhất đó là 7730. Và một dòng máy cuối cùng của hãng Dell nó phục vụ cho các bạn chơi game, các game thủ chuyên nghiệp. Đó là dòng Dell Alienware với một thiết kế hết sức đặc trưng với logo các bạn thể thấy là logo người hành tinh đặc trưng của nó kèm theo một cấu hình không lẫn yêu được một thân hình đồ sộ nhìn như những người hành tinh vậy à, chiếc laptop này có bàn phím cũng như là thiết kế đặc trưng chip và các độ hòa rời chuyên biệt dành riêng cho các bạn chơi game có một điểm trừ nho nhỏ đó là cân nặng của nó là khá là lớn không thuận tiện cho các bạn mang đi mang lại tuy nhiên đối với những ai ham mê hoặc là yêu thích chơi game thì nó là một sản phẩm vô cùng tuyệt vời tổng kết lại nếu các bạn là học sinh sinh viên hay là người làm công việc văn phòng cần tìm một chiếc máy làm công việc nhẹ nhàng và giải trí đơn thuần thì các bạn có thể chọn cho mình dòng máy đeo Xperia hoặc là đeo Vocho còn nếu các bạn là doanh nhân có điều kiện hơn thì các bạn hãy chọn cho mình dòng máy đeo Latitude hoặc là đeo XPS đeo XPS là một dòng sản phẩm cao cấp nhất của hãng đeo chuyên dành cho doanh nhân với kích thước thiết kế đặc biệt và cực kỳ sang trọng bắt mắt tuy nhiên thì giá thành hơi cao một chút còn nếu các bạn là dân thiết kế đồ họa chuyên nghiệp thì hãy nên chọn cho mình những chiếc đeo Precision như một dòng máy có cấu hình, thiết kế, các đồ họa rời chuyên dành cho các công việc thiết kế đồ họa. Và cuối cùng nếu các bạn là những người đang mê chơi game, là những game thủ chuyên nghiệp thì hãy nên chọn cho mình dòng máy đeo Alienware, một chiếc máy có cấu hình cũng như hiệu năng chuyên để cho các bạn chơi game. Nó thể chơi được tất cả các tựa game hiện nay. Và video ngày hôm nay của VTM8 đánh giá chung về dòng máy laptop Dell xin phép được tạm dừng tại đây. Rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như đóng góp của các bạn. À, các bạn đừng quên like, share và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ Viettel 8 Digital nhé. Và mình xin phép được tạm dừng và thân chào. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.